em đã húp ừ, cái mã tài gốc nhưng mà anh em thua AS Roma thì anh em vẫn hòa kèo nha còn cái trận West Ham và thằng Ren thì mình cho tất cả anh em nằm thằng Ren đội chủ nhà được chấp 0,25 và thêm cái mã tài và thêm cái mã à, tài hiệp 1 nữa nha anh em thì anh em cũng đã húp được cái mã tài hiệp 1 và húp được thằng gen nè à, anh em chỉ thua kèo tài à, không nửa nửa tiền thôi thì à, tối qua cái kèo West Ham anh em vẫn lãi nha còn cái kèo MU thì giống như mình đã cho tất cả anh em nằm thằng à, MU nè và nằm thằng MU hiệp 1 và anh em nằm thêm một cái mã kèo là giống như thằng tài gốc nè thì anh em cũng đã húp full cái trận MU này được hai mã kèo nữa nè còn trận Valentina thì mình cho tất cả anh em nằm thằng Valentina và nằm tài thì anh em cũng đã húp full tới cái mã tỷ số là 4-1 dành cho Valentina rồi thì hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em bốn trận thì anh em cũng đã lãi rất là nhiều trong cái bốn trận này nếu mà anh em nào đã chơi cùng mình thì à, giống như mà anh em đã xem mình nhận định cho tất cả anh em trong những trận mà cuối mùa giải rồi á thì anh em cũng thấy đến nay cuối mùa giải nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo rất khó cho anh em đánh thì anh em nào á anh em cũng biết trong những cái video mình nhận định cho tất cả anh em chủ yếu là mình đưa cho tất cả anh em những cái mã kèo gốc và kèo thẻ để anh em có thể đầu tư lợi nhuận một cách hiệu quả nhất giống như anh em thấy bây giờ hiện tại nhà cái đang đưa ra với những cái mã kèo mà anh em rất là khó đá anh em không biết nên đầu tư vào đâu thì những cái mã kèo gốc là cái mã kèo mà tỷ lệ ăn cao nhất trong những trận đấu cuối còn lại dòng cái dòng ngoại hạng Anh hoặc là La Liga hoặc là C1 C2 nha anh em thì giống như anh em nào mà muốn chơi được những cái mã kèo đó hiệu quả nhất á, mà giống như anh em thấy trong một cái gia trận mình nhận định cho tất cả anh em mình chỉ cho tất cả anh em một cái mã kèo chính thôi chủ yếu là những cái mã kèo phụ gốc thẻ thì những cái mã kèo đó mới cái tỷ lệ cho tất cả anh em ăn cao thì um, anh em cũng cũng biết rồi anh em đang chơi ở ngoài quả thầu quả cò anh em không có thể đánh được những cái mã kèo gốc kèo thẻ thì anh em á, phải đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo đó nó hiệu quả nhất và anh em có thể đầu tư cái mã kèo đó để anh em kiếm lợi nhuận luôn nha thì um, um, thì anh em nào á, mà muốn chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo mình có để đến phần màn hình à, đó là 0937072613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 rằng bà Brighton đang có một cái vị trí rất là tốt trên bảng xếp hạng luôn nha anh em đang đứng ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng và có 46 um, điểm sau 28 vòng đấu đang cách thằng um, Aston Villa trên bảng xếp hạng là chỉ lại thằng Tottenham hai vòng đấu thì um, hiện tại đang cách thằng Tottenham chỉ có uh, à, 7 điểm thôi nhưng mà đang cách tới hai vòng đấu thì um, Brighton đang cũng có một cái vị trí rất là tốt nha anh thì trong khi đó Thằng Chelsea đang đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và có 39 điểm sau 30 vòng đấu. Nói chung là cái mùa này là cái mùa thảm hại nhất của Chelsea luôn nha anh em. Thì Chelsea trong cái mùa này Chelsea với Liverpool thì anh em thấy hai cái đội này đang thảm hại nhất trong cái mùa giải ngoại hạng Anh năm 2022 2023 luôn. Thì um, mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội cho tất cả anh em xem. Thì bên phía đội của um, Chelsea trước nha anh em là đội chủ nhà Chelsea thì anh em thấy trong thành tích mà 10 trận gần nhất của đội chủ nhà Chelsea á, thì anh em thấy Chelsea đang có một cái chuỗi thất bại rất là dài luôn nha anh em thì giống như để trên đấu trường à, ngoại hạng Anh nè thua để thua thằng Wolverhampton nè hòa với thằng Liverpool và để thua thằng Aston Villa hòa với Everton thua thằng à, ăn thằng được Leicester City và ăn được Dortmund thì à, anh em cũng biết Chelsea mới vừa đấu xong một cái trận là cúp C1 ờ, nha anh em. Thì để thua thằng Real Madrid trên sân nhà của Real Madrid với tỷ số 2-0 do thằng Chelsea bị thẻ đỏ. Thì anh em cũng biết rồi trận đó mình đã có nhận định cho tất cả anh em và cho anh em nằm Chelsea và nằm thêm những cái mã tài gốc tài thẻ thì anh em cũng đã húp full những cái mã kèo phụ trong cái trận Real và Chelsea này thì anh em thấy trong cái trận này Chelsea tiếp đón thằng Brighton trên sân nhà của mình và sau đó nữa thì thằng Chelsea tiếp thằng Real Madrid trên sân nhà của mình nữa thì à, anh em cũng biết Chelsea đang có một cái phong độ rất là thất bại rất là dài thì Chelsea cần lấy lại cái phong độ trong cái trận gặp Brighton thì Chelsea phải cần thắng nhất định ít nhất một hai bàn để lấy lại phong độ để tiếp được cái thằng Real Madrid trên sân nhà của mình thì đây anh em thấy còn bên phía Brighton trong cái chuỗi trận mà gần nhất của Brighton thì anh em thấy Brighton đang có cái phong độ cực kỳ tốt nha trong 10 trận gần nhất thì Brighton mới chỉ để thua đúng thằng Tottenham với cái tỷ số là 2-1 trên sân nhà của Tottenham trong trận vừa rồi mà thôi còn trước đó thì Brighton có cái phong độ rất là tốt luôn nha anh em thì anh em thấy đây, trong 10 trận gần nhất thì tình thắng 5 trận và để hòa 4 trận. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích chơi trên sân nhà nha anh em. Thì anh em thấy trong 6 trận gần nhất chơi trên sân nhà thì Chelsea đã thắng được ờ, hai trận và hòa hai trận và để thua hai trận. Thì nói chung thông độ chơi trên sân nhà của Chelsea cũng trung bình nha anh em. Còn trong cái lịch sử đối đầu giữa Chelsea và Brighton đó, thì anh em cũng thấy đây Chelsea và Brighton đấu trong 4 trận gần nhất thì toàn hòa toàn hòa nhưng mà trận gần đây nhất á, trong cái lượt đi của um, ngoại hạng Anh á, thì thằng Brighton có ăn Chelsea với cái tỷ số là 4-1 thì anh em thấy trong cái lượt đi ngày 29 tháng 10 2022 nè thì trên um, Brighton ăn Chelsea với cái tỷ số là 4-1 nha anh em thì uh, mình sẽ tiến vào cái trận đó cho tất cả anh em xem trong cái trận đó thằng Brighton nó ăn thằng Chelsea 4-1 đây thì anh em thấy trong hiệp 1 không là thằng Brighton đã ăn với cái tỷ số là 3-0 nhưng trong trận đó thì anh em thấy thằng Chelsea chấp với cái mã kèo là 0,25 nha thì anh em thấy cái đội hình mà ra sân trong cái trận đó là anh em thấy bên phía Brighton tung ra sân với một cái đội hình đó anh em thấy cái đội hình ra sân trong cái trận đó là à, bên phía Brighton chơi với sơ đồ là 4231 còn bên phía thằng à, Chelsea chơi với sơ đồ 3421 thì anh em thấy hàng công cao nhất của cái thằng à, Chelsea là Kai Havertz nè và Benson Mount nè. À, Sterling đá với cái vị trí là dưới phòng thủ nè anh em. Thì anh em thấy trong cái trận đó thằng à, bên phía thằng à, bờ thằng Chelsea tung qua cái đội hình là chưa có chắc ờ, cứu cho lắm nha anh em cái đội hình còn đang bị có một sự lục đục trong cái đội hình thì lúc đó Chelsea cũng đang bị khủng hoảng nha anh em thì hiện tại à, trên cái trận lượt về này Chelsea cũng cần lấy lại cái phong độ nha anh em lấy lại cái phong độ để có thể um, có một cái à, sự tiếp đón cái thằng Real Madrid trên sân nhà của mình với một, một trận um, à, loại ngược dòng nha anh em thì uh, anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo là thằng uh, Chelsea chấp trong trận này được và góc trong cái trận này thì anh em thấy hai thằng này trong cái trận mà gặp nhau á à, trận trước đó thì đã 15 quả góc về bên phía Brighton là ờ, 8 quả bên phía Chelsea 7 quả. Thì trận này Chelsea chơi sân nhà thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc trong trận này cũng rất là ok nha. Thì anh em thấy thằng Brighton nó đấu trong cái trận nào nó cũng có những quả góc rất là nhiều thì anh em có thể đầu tư cái mã kèo tài góc trong cái trận này cũng rất là ok nha. Đó thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em xem luôn thì anh em thấy nhà cái đang đánh giá với cái phong độ tuột dốc của thằng Chelsea đưa ra với cái mã kèo là thằng Chelsea đá đồng luôn nha anh em đưa ra với mã kèo là Chelsea đá đồng và tài xỉu 2,25 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo đội chủ nhà đá lòng thì cái tỷ lệ anh em từ thắng đến hòa rất là cao tuy cái thằng bờ Brighton phong độ đang rất là tốt nhưng mà thằng bờ uh, thằng uh, Brighton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 nằm Chelsea đội chủ nhà đá đồng nè anh em nằm thêm cái mã tài góc 9.5 cho mình nữa nằm thêm cái mã kèo hiệp 1 là tài 0,75 thì anh em thấy đa số thằng bờ tình đá trận nào cũng tài nổ rất là nhiều thì anh em cứ bầu tư vào cái mã tài 0,75 hiệp 1 cho mình anh em vào thêm cái mã tài góc hiệp 1 nữa đó đó là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận này anh em phải chia đều ra anh em đánh quan trọng chủ yếu trong cái trận này à, anh em cần phải nên đánh mạnh tay là anh em đánh hai cái mã kèo tài góc thì anh em thấy cho mình đã nhận định cho tất cả anh em trong những cái trận trước đó rồi rồi thì vào những cái vòng cuối rồi thì anh em thấy ra những cái mã kèo trên kèo dưới cái tài xỉu gì cũng rất là khó đánh nhà cái đưa ra những cái mã kèo cho anh em rất là khó chọn nhưng mà anh em những cái mã kèo tài xỉu gốc hoặc là thẻ gốc đồ á, thì anh em cứ đầu tư mạnh tay vào thì trong những cái trận cuối này anh em chỉ cần đầu tư vào tài thẻ hoặc là tài gốc thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn nha thì đó là phần những cái phần mà mình đưa ra cho tất cả anh em để anh em có thể đầu tư một cái cách hiệu quả nhất còn giống như anh em nào đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò mà anh em không có thể đầu tư được những mã kèo gốc thì mình khuyên tất cả anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể đầu tư um, cuối mùa giải và anh em kiếm lợi nhuận nhiều nhất cho tất cả anh em chứ không phải giống như mà anh em đang chơi ngoài quả thầu quả cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu giống như nhiều khi anh em đánh trên dưới tài xỉu nó lại thiệt cho tất cả anh em anh em thấy nhiều khi mình cho tất cả anh em những cái trận cuối rồi anh em thấy giống như trận MU hồi hôm qua đi MU hồi hôm qua anh em nào mà đánh ngoài quả thầu quả cò anh em đánh MU anh em đánh tài ti anh em không có thua thiệt anh em lỗ lại anh em đánh 10 triệu anh em đã lỗ hết 2 triệu rồi thì đó là cái vấn đề mà anh em cần nên đăng ký trang anh em chơi anh em chơi cái mã kèo MU nè mình dẫn cho anh em nằm MU nằm tài luôn nè anh em nằm thêm hai cái mã kèo gốc nữa đó thì anh em ăn ba kèo mà anh em gãi một kèo thì anh em vẫn lãi hai kèo còn anh em chơi ngoài thì anh em chỉ cần lỗ like không và anh em cũng đã đủ để uh, âm nợ rồi thì bởi vậy mình mới phiên anh em anh em nên chọn một cái cách nào mà chơi hợp lý cho anh em và anh em có thể kiếm được lợi được lợi nhuận còn anh em mà chơi cái đường thua anh em hết 80 phần trăm rồi thì anh em chơi làm gì nữa đó bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em vào nhóm của mình mình không cần anh em phải à, đóng phí hay đóng lọc cái gì hết á mình chỉ cần anh em đăng ký một cái trang mình chủ yếu là kiếm lợi nhuận cho anh em chứ mình cũng chả được lợi ích gì hết nha anh em thì um, mình thấy cái môn nào dễ ăn thì mình hướng dẫn cho tất cả anh em để anh em chơi anh em có một cái đồng lãi nào đó để anh em có thể trang trải được những cái thứ mà anh em đang mắc phải thì đó à, mình cũng chỉ nói qua cho tất cả anh em thôi mình không ép buộc anh em phải giao, đi theo mình để chơi theo mình còn anh em nào mà muốn đam mê giống như mình thì anh em cứ theo đầu tư giống như mình để anh em kiếm lợi nhuận nhiều nhất để anh em có thể trang trải được cuộc sống của anh em thì à, đến đây mình cũng đã nhận định xong và tâm sự xong cho tất cả anh em cách mà anh em đang chơi sai trái bên ngoài để um, anh em có thể um, chơi một cái cách đưa, đúng hướng đúng hướng đi của anh em thì à, anh em nào mà muốn vào nhóm chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình là 0937 nè